để giúp trẻ cải thiện kỹ năng ngôn ngữ bạn có thể hỏi chúng nhiều câu hỏi khác nhau bạn có thể sử dụng những câu hỏi với các từ ai cái gì khi nào ở đâu tại sao và làm sao ví dụ nếu trẻ nói đã chơi một trò chơi bạn có thể hỏi ai đã chơi cùng con vậy và trẻ có thể nói bạn bè của con đã chơi cùng con sau đó bạn có thể làm điều tương tự với các câu hỏi khác như con đã chơi trò chơi gì hoặc con đã chơi trò chơi ấy ở đâu bạn cũng có thể đặt câu hỏi bằng cách sử dụng các từ khi nào tại sao và làm sao Hoạt động này sẽ giúp trẻ tìm hiểu về các loài câu hỏi khác nhau và cách trả lời chúng.